405 triệu thì hiện tại bây giờ quý chị mua xe Astra phiên bản số sàn chỉ còn là 395 triệu năm bánh tại tỉnh. Còn đối với bản Astra và số tự động bản thường thì trước quý chị mua với giá là 490 triệu năm bánh thì bây giờ quý chị mua chỉ còn là 476 triệu năm bánh tại tỉnh. Và ngoài ra có phiên bản cao cấp là Astra Premium thì ờ, giá làm bánh trước kia của nó là 510 triệu thì hiện tại bây giờ giá làm bánh của nó tại tỉnh chỉ còn là 499 triệu là đã quý anh chị đã sở hữu được chiếc xe Astra này với đầy đủ giấy tờ rồi quý anh chị nhé. Và bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mua xe trả góp với lãi suất 0% hoặc ờ, uh, 6,3% tùy theo quý anh chị lựa chọn. Đối với gói 0% thì là uh, sẽ được là hỗ trợ là cố định trong vòng năm đầu tiên và năm thứ hai sẽ theo biên độ lãi suất của ngân hàng nhà nước. Và cái gói 6,3% sẽ cố định trong vòng 3 năm. Hai cái gói này sẽ được áp dụng tới ngày 8 tháng 12. Nếu quý anh chị mua xe và xuất hóa đơn trong đến ngày 8 tháng 12 thì sẽ được hỗ trợ gói này. Còn sau cái ngày 8 tháng 12 thì quý anh chị sẽ có cái mức ờ, lãi suất sẽ khác thì cụ thể như thế nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền thì em sẽ tư vấn và hỗ trợ quý anh chị về cái mức ờ, lãi suất khi quý anh chị mua xe trả góp. Đối với quý anh chị mua xe trả góp thì ờ, số sàn thì quý anh chị chỉ cần tối thiểu là 100 triệu là quý anh chị có thể sở hữu được chiếc xe này đã bao gồm các chi phí đăng ký đăng kiểm và 20% tiền đối ứng còn đối với lại số động quý anh chị sẽ rơi chỉ cần là rơi tầm khoảng 130 triệu là quý anh chị sẽ sở hữu được một chiếc xe Astra CVT số động đó thì cái ờ, số tiền trả góp hàng tháng như thế nào thì ờ, quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền em sẽ tính ờ, cụ thể về cái số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả vì nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là lãi suất ngân hàng thứ hai là số tiền quỹ chị vay và thứ ba nữa là phụ thuộc vào là thời gian quỹ chị vay nữa nên là nó sẽ khác khác nhau về cái uh, mức trả hàng tháng của quý chị thì uh, ờ, quý chị vui lòng liên hệ với em nhé qua Zalo số này em cũng là sử dụng luôn ạ thì kết bạn Zalo với em theo số điện thoại là 0936 929 444 Em cũng giới thiệu qua một chút cái dòng xe Astra đời 2021 này tới quý anh chị nhé. Thì à, như quý anh chị nhìn thấy đấy ạ. Thì với à, ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal mới thì chiếc xe trông nó cứng cáp hơn đúng không ạ? Và khỏe khoắn hơn với các đường gân dập nổi này và điểm nhấn là chữ X phía phần đầu xe. Đấy. Em sẽ quay à, chuyện bên ngã cho quý chị xem. Đó. Trông rất đẹp đúng không? Thì uh, hệ thống chiếu sáng của đối với bản uh, sôi động là đèn pha cốt của nó là đèn led rồi quý chị nhé đèn sương mù và đèn halogen còn đối với số sàn thì nó là đèn halogen kể cả đèn pha cốt ờ, phần ờ, hông xe thì quý anh chị thấy là với bản số tự động này thì ờ, gương chiếu hậu là có tích hợp xi nhan báo rẽ này cục gương tự động này gương chỉnh điện là răng 15 inch và con xe này có cái đặc điểm là cái khoảng sáng của xe nó rất là cao cao nhất phân khúc 170 mm đấy, khoảng sáng của xe của chiếc xe Astra hạng sedan hạng B đấy ạ rất cao so với phân khúc đấy ạ cốp thì rất là rộng và đặc biệt là dòng xe Astra này nó rất tiết kiệm nhiên liệu đây cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe có 4,71 lít đối với bản số tự động này ở đường trường và 5,36 lít ở đường hỗn hợp còn đối với đô thị là 6,47 lít Ờ, nội thất bên trong xe Astra thì quý anh chị thấy bên trong xe này ờ, nội thất thực sự là các khách hàng khi mà trải nghiệm thực tế chiếc xe này là ừ, cho em cái cảm nhận là xe rất là rộng hàng ghế ngồi rất là rộng thoải mái và với bản ờ, sôi động này là cái bọc da quý chị nhé cái bọc da cao cấp nguyên bản theo xe và chiếc xe Astra này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhá quý chị nên là nó sẽ không được hỗ trợ 50 trong thuế trước bạ như các dòng xe lắp ráp tại Việt Nam nhưng mà hiện tại nhà máy cũng đang hỗ trợ uh, tặng quý chị ở 50 thuế trước bạ và kèm theo chiết khấu của đại lý do vậy là giá của nó mới còn được có 476 triệu lăn bánh tại tỉnh ở bản Astra CVT bản thường này Đây, trên vô lăng bọc da này có tích hợp chế độ dành tay tai nghe và chân ga tự động à, cần số bọc da và đây là um, các đẩy số của chiếc xe này Đấy, nùi này mò này và DB số tự động D và B là khi mà quý chị đầu đèo neo dốc là sử dụng cái số B này đây ạ Đấy. Đấy, phanh tay đấy ạ cái bản số tự động này thì có có bệ tì tay nhé đây là cái bệ tì tay của chiếc xe thì đây là do nguyên bản nên là em không muốn bỏ ra đây cái bệ tì tay đây ạ đấy đây bệ tì tay Ừ. thì uh, xe này được trang bị là điều hòa tự động và màn hình cảm ứng có tích hợp uh, Apple Car và Noise Auto nên màn hình chỉ có 7,5 inch thôi thì em cũng giới thiệu qua một chút như vậy để quý anh chị ờ, nắm được về cái dòng xe Astra hiện tại đời 2021 bên em Đó. còn đối với bản uh, cao cấp hơn thì giá nó sẽ uh, lăn bánh là 499 triệu như em báo đó thì uh, nó sẽ có thêm các tính năng như là tự động bật tắt đèn pha này, gạt mưa tự động này, cân bằng điện tử và khởi hành ngang dốc so với bản uh, sôi động bản thường đây ạ. Cái xe Astra thì sẽ có với bản sôi động thì ngoài cái màu đỏ ra thì có sẽ thêm màu uh, xám titan nữa và màu trắng. Còn đối với số sàn thì nó chỉ có màu xám titan và màu trắng thôi, không có màu đỏ này. Đâu quý anh chị nhé. Thì em cũng quay qua một chút về thông số kỹ thuật ừ, để quý anh chị ờ, có thể nhìn được đây Đấy, động cơ 1.2 lít này hộp số là hộp số tự động CVT công suất cực đại của nó là 78 mã lực công môn xoắn là 100 trên 4.000 Nm trên vòng Đấy. kích thước tổng thể của chiếc xe đây ạ 4.305 mm trọng lượng không tải tức là cái xác xe là 905 kg khoảng sáng gầm xe đấy ạ như em nói là 170 mm Đấy, nốt của nó là nốt uh, na răng nam minh và hợp kim số chỗ ngồi 5 này đấy mức tiêu hao nhiên liệu đấy ạ đây là các chất, ờ, thiết bị trang bị trên xe như là đèn chiếu sáng phía trước này projector ờ, pin led này đèn chiếu sáng ban ngày led này. đó đây là đèn chiếu sáng ban ngày đấy ạ giải đèn led đấy đó giải đèn led đấy ừ. Đây là các cái tính năng. Về giá niêm yết của chiếc xe Astra CVT 460 triệu nhưng mà giờ giá lăn bánh tại tỉnh chỉ có 476 triệu, cao hơn giá niêm yết một chút, tức là gần như là chi phí lăn bánh ờ, gần bằng cái giá niêm yết rồi. Ờ, cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi video của em và hy vọng là qua video này đã cung cấp những cái thông tin cần thiết bổ ích tới quý chị về dòng xe uh, ờ, Acha à, làm chỗ bên em nhé thì của anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với em tuyển số điện thoại là 0936 929 44 anh chị nhé Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ